lệ tì lên lá chẳng biết cá chim núi giò cả ta mùi bao quanh có nhiều bâng hè cửa tí kéo bi ca cứ nhớ chiếc nàng ai tiếng làm bao nanti kau pika jangan hunok ila Skandal Jilan Ipa Trang y một lấy tim con lang Đón đau cơ giang giê xu Nhiều chiên quá giang tôn lang qua giang tốt chẳng khuôn yên aku yang 可以。